mét bay mét bay Sao cho anh đến đây và hỏi cưới em mới hay Mét bay mét bay Mẹ anh bảo rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân Giống như bao cô thôi mà định mãi mới gặp được anh mà Chúng ta quen nhau lâu rồi cũng đã ôm hôn nhau luôn rồi Giống như bao lời anh nhớ Giấu mọi người làm chi nữa giả dạ vợ vâng, không quen em đêm phải đau buồn hơn Cưới em đi anh ơi Giờ em chẳng muốn lôi thôi Đợi khi hai vạch mới cưới Hôn như anh quê em đây Cưới em đi anh ơi Về nhà rồi chúng ta chơi Vì em thương nên mới thế Anh có ra xa vẫn mê Cưới đi thôi anh ơi Yeah Oh, oh, oh. Cưới nhau thôi anh ơi yeah oh, oh, oh. Người ơi người đâu gặp gỡ làm chi Khi nào kiểu đỏ được rước nàng đi Xông ra trước đắc bạn gì Góc mặt chung vui và ngày hoan hỷ Con gái là con gái rợ Đây là phi vụ cả trăm ngàn tỷ Xin lễ cũng chẳng có gì Một chai rượu mật một tấn vàng ý Em ơi em ơi mình cưới nhau đi Kể từ cái ngày xét đánh không chết Thì anh đã kết lấy em về nhà Chú sổ vệ luôn cho bớt công cần Ngày mai em va vào cuộc đời anh Phá tan cô đơn và đã không đền Là em đã nợ cả đời Kiếp nợ thằng cu tí mình cưới nhau đi Mét bay mét bay Làm sao cho anh đến đây Và hỏi cưới em mới hay Mét bay mét bay Mẹ anh bảo rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân Giống như bao cô thôi mà tìm mãi mới gặp được anh mà Chúng ta quen nhau lâu rồi cũng đã ôm hôn nhau luôn rồi Giống như bao lời em hứa đủ mọi người làm chi nữa Người già vợ không quen em đem phải đau buồn hơn Cưới em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi Đợi khi hai vạch mây cưới, hôn như anh quen em đây Cưới em đi anh ơi về nhà rồi chúng ta chơi Vì em thương nên mới thế Anh có ra sao vẫn mệt